Thì hôm nay em sẽ làm một video giới thiệu với quý anh chị về mẫu xe sedan 5 chỗ hoàn toàn mới. Nó khác biệt hoàn toàn so với lại các mẫu sedan truyền thống đang có trên mặt đang có mặt trên thị trường hiện nay ạ. Thì ờ, đó, bên cạnh em đó, đây là chiếc xe Astra 2020 ờ, do Mitsubishi Moto thiết kế. Đây là cái mẫu xe được thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal mà được áp dụng thành công trên các mẫu xe Xpander, Outlander ờ, và được nhiều người đón nhận nhất trong năm 2019 vừa qua. Nó thể hiện bằng con số là chiếc xe Xpander đã vươn đầu vượt lên top những chiếc xe bán chạy nhất năm 2019 anh chị ạ. Kiểu thiết kế này thì anh chị có thấy là nó đẹp hơn và hiện đại, năng động và trẻ trung hơn so với lại cái mẫu uh, sedan như là Hyundai i10 hay là Kia Sorento, hay là Vios không anh chị? Thì uh, nếu anh chị thấy nó đẹp hay là phù hợp với mình hoặc là nó có điểm gì nó chưa đẹp thì anh chị vui lòng là để lại cho em comment ở phía dưới ở video này để em sẽ ghi nhận và có các cái phản hồi đối với lại ờ, nhà máy anh chị nhé. So với kiểu thiết kế này thì Astra 2020 thực sự là một bước ngoặt mỡ lớn anh chị ạ. Nó có sự nột xác hoàn toàn ngoại mục. Đó là thể hiện ở cái phần đầu xe. Đầu xe của chiếc ờ, xe Astra 2020 này thì anh chị cũng nhìn thấy thì thực sự là nhìn từ xa thì em nhìn cảm thấy nó rất là khỏe khoắn trẻ trung và hiện đại đúng không ạ đây thì um, mặt lưới tản nhiệt này nó được uh, có điểm nhấn là phần diềm đỏ này khi mà đi khi mà buổi tối ấy, trông rất là đẹp anh chị ạ Đó. Rồi, rồi là cái um, viền này, mạ chrome hai bên này thì chữ X này và ốp cản trước đấy nó rất là cứng cáp trông mạnh mẽ và với những cái đường gân như này anh chị ạ à, mặt cabo này cũng đường gân ờ, sập nổi thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn so với lại mẫu xe Astra 2019 vừa qua đúng không anh chị và nó cũng khác biệt hoàn toàn với các mẫu sedan ờ, khác đang có trên thị trường trông nó vuông hơn và cứng cáp hơn rất là nhiều đó thì ờ, đến cái phần hông xe này anh chị à cái xe này thì nó cũng được cái trang bị đèn không không còn là đèn pha halogen như ngày trước nữa mà nó là đèn bi nét nên là nó rất là sáng chiếu sáng xa và tiết kiệm à, năng lượng hơn rất nhiều so với đèn à, halogen đấy chị ạ đấy cái cụm mà đèn à, đèn sương mù này cũng được thiết kế mới trông nó ờ, hài hòa hơn đối với cái bộ đầu xe theo ngôn ngữ thiết kế mới này tiếp theo đó là cái phần hông xe anh chị ạ thì cái ờ, la răng 15 ờ, inch này cũng được ờ, thiết kế mới và hài hòa hơn đối với toàn bộ thân xe đúng không ạ và cái phần gương chiếu hậu này cũng được tích hợp xi nhan báo rẽ rồi anh chị nhé Đấy. và nó có thể là ừ, cụp tự động ví dụ như là em có thể ấn vào đây tắt mở thì là nó sẽ đóng mở tự động tức là chỉnh điện rồi anh chị nó không còn như trước là vào bằng tay nữa Đấy. cái khoảng sáng gầm xe thì cái dòng xe uh, sedan đây là cái mẫu xe sedan mà có gầm xe cao nhất phân khúc 170m so với lại ờ, Hyundai i10 là 150m và Kia Sorento 150 và thấp nhất nó là Vios 133mm anh chị ạ thì đây với cái khoảng sáng của xe này khi anh chị đi vào mặt đường gồ ghề đấy thì nó sẽ giảm cái vấn đề là va chạm giữa mặt đường và cái gầm xe của anh chị nó cao nhất phân khúc à, tiếp theo đó thì là cái vấn đề ở cái phần đuôi xe nó cũng là thật sự là gây ấn tượng đối với em trông nó tất bây giờ được, được thiết kế mới theo ngôn ngữ ờ, Dynamic Seal đó thì phần đuôi xe này anh nhìn anh chị nhìn thấy là đường gân cứng cáp này các đường gân góc cạnh này nó không còn được cái bo tròn như ngày trước nữa mà nó được ờ, nó là các đường gân vuông góc nhìn từ xa thì em nhìn thấy trông nó giống như một cái đuôi xe của dòng ờ, Mercedes hạng C đó anh chị ạ Đấy, bây giờ hiện tại giờ cái đuôi nước gió nước gió của xe này cũng được trang bị kèm theo xe rồi à, đèn à, phanh thì cũng là đèn à, led rồi Đó. và cốp xe thì nó cũng là cốp mở bằng điện à, bằng chìa khóa điện rồi anh chị nhé này chứ không phải mở bằng chìa nữa hoặc là anh chị ấn ở đây nữa anh chị mở bằng à, chìa khóa khi anh chị cầm bên ngoài Đó. cái cốp này thì nó dụng 450 lít nó cũng ngang với dòng Vios và Sonto nó chỉ kém nhau khoảng tầm 20 lít thôi nó rất rộng đấy anh chị để đồ anh chị đấy, xe xe được trang bị ở đèn phanh trên cao này đấy, cái phanh này nó rất sáng để báo hiệu dễ dàng cho người đằng sau chú ý hơn và cái anten bây giờ cũng anten vây cá chứ không phải anten dâu như ờ, ngày xưa nữa thì trông nó thể thao hơn và đây là một sự chiếc xe Astra này nó là một sự lắng nghe rất rất lớn từ ờ, nhà máy và các đội ờ, đội ngũ ờ, thiết kế để tạo ra một cái chiếc xe có ngoại thất ờ, hoàn toàn mới mẻ và trẻ trung hơn so với các mẫu sedan hiện có đang trên có trên thị trường hiện nay anh chị ạ. Đấy. Thì uh, tiếp theo thì em sẽ vào cái phần uh, nội thất bên trong xe anh chị nhé. Thì uh, đây, em mời anh chị xem nội thất bên trong xe này thì nó cũng có một số cái ờ, điểm thay đổi đó là cái phần ở ghế của nó ở ghế da và có điểm nhấn ở các đường chỉ chỉ này trông nó rất là khỏe khoắn và thể thao hơn trông nó trẻ trung hơn rất là nhiều đó và ghế da này thì nó cũng được uh, bo bo khít người hơn nó thiết kế lại thì cảm giác cho người lái thoải mái hơn tất cả người ngồi trên xe cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều anh chị ạ đấy thì các cái uh, ờ, táp ly cửa này cũng được uh, Ờ, làm mới và trông nó đây vân carbon trông nó sang hơn rất nhiều so với lại cũ anh chị ạ ở ờ, xe thì vẫn được ờ, ừ, trang bị là chế độ rảnh tay tai nghe này cruise control đó, trên ga tự động ấy ạ thì giúp cho người lái nhàn hơn khi đi di chuyển trên đường dài cái mặt đồng hồ táp lô này thì cũng được thiết kế mới cũng vân carbon này anh chị này nút start top điều khiển này à, xe này cũng được trang bị à, điều hòa tự động của anh chị nhé nút điều hòa tự động đấy ạ thì, uh, giúp uh, thao tác nó nhẹ nhàng hơn và dễ dàng hơn anh chị ạ đầu thì nó được trang bị đầu DVD 7 inch uh, GVC thì tích hợp uh, Apple Car và do Auto rồi anh chị ạ đó về cái phần cần số của xe đây thì nó nó có thể có, xe Astra này thực sự là khi mà anh chị leo đèo dốc ấy thì là có cái nút B này để giúp nó tăng lực kéo khi anh chị leo dốc và khi anh chị xuống đèo đổ đèo ấy, thì nó sẽ hạn chế tốc độ giúp cho mình an toàn hơn rất nhiều khi mà uh, đổ đèo đấy ạ với dòng xe Astra này nó được trang bị là hai túi khí túi khí kép anh chị nhé ở phần cái trước này thì giúp an toàn hơn với người lái phần uh, nội thất bên trong xe thì thực sự là nó cũng uh, có một số cái Ờ, điểm khác biệt thế thôi còn lại cái dòng sedan này đây là cái Astra có nội thất là rộng nhất phân khúc anh chị ạ cái ờ, hàng ghế thứ hai của xe rất là rộng khoảng cách người ngồi thoải mái và có tựa ở đầu ở phía đằng sau so với lại các dòng khác nó sẽ không có tựa đầu thêm ở cái hàng ghế thứ ba này và uh, tiện ích thêm nữa là cái bệ tì tay của hàng ghế thứ hai và để cốc nước để đồ này rất tiện đấy cái bệ tì tay của xe Astra thì cái phần cái cái lái này nó cũng ờ, có bệ tì tay rồi nhá nó không như phiên bản trước này chị ạ đó, đó có bệ tì tay rồi đó. cả hai hàng ghế đều có bệ tì tay rất thoải mái Về cái tính năng an toàn của xe thì trang bị là ờ, hai túi khí như em vừa giới thiệu và Ờ, có trang bị là phanh ABS này phân bổ được phanh EBD giúp cho đảm bảo anh, anh chị khi đi đường trơn trượt thì nó đảm bảo cân bằng ờ, xe hơn rất là nhiều đó nhưng mà cái phần cân bằng điện tử thì hiện tại giờ xe này đã không được trang bị như cái mẫu xe mà anh chị đang xem ở trên mạng nó là có thêm cái phần cân bằng điện tử ở trên uh, bản phiên bản Thái Lan nữa thì cái giá của chiếc xe Astra 2020 này thì với bản số tự động hiện tại bây giờ thực sự nó là với rất nhiều sự thay đổi và nâng cấp như vậy nhưng mà giá của nó khi vào ngày 17 tháng 3 này nhà máy cung cấp nó chỉ có 460 triệu thôi so với cái phiên bản ngày ờ, phiên bản ờ, năm 2019 là 475 triệu giảm hơn 20 triệu nhưng mà lại được nâng cấp rất nhiều tính năng hiện đại và đẹp hơn rất nhiều anh chị ạ Đó. với cái bản số sàn thì nó chỉ có 375 triệu thôi Đó. À, cái bản này bản số tự động này khi mà năn bánh thì anh chị ở Hà Nội nó rơi tầm khoảng 530 còn ở tỉnh thì nó rơi tầm 500 thôi và bản số sàn thì nó rơi tầm khoảng 401 ờ, 420 với tỉnh và 403 404 ở, ở, ở Hà Nội hoặc Sài Gòn anh chị nhé thì với lại cái bản Atra 2020 này đối với bản số tự động thì nó sẽ có ba màu đấy quý anh chị lựa chọn đó là màu trắng màu xám và màu đỏ còn đối với bản số sàn nó chỉ có màu trắng và màu xám thôi anh chị nhé Đấy thì cái xe Astra này cái dòng sedan này nó cũng có điểm nhất nữa là cái phần là, là bán kính quay vòng của nó chỉ có 4,8 mét thôi so với lại à, các dòng sedan khác thì từ bộ 5,1 mét tới 5,61 mét như là Honda City là cao nhất là 5,61 mét con này chỉ có 4,8 mét thôi nó giúp cho anh chị là dễ dàng à, quay đầu trong cái đường điều kiện đường xa đông và hẹp đó và cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu thì à, cũng được anh chị rất nhiều người mọi người là rất là quan tâm đến vấn ờ, đề tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe Cha 2020 này. Thì ờ, với đường hỗn hợp thì nó chỉ tiêu thụ là 5 lít trên 100 km so với lại ờ, Sonto là 6,1 lít và Hyundai i10 nó giờ 6 lít thì đây là thực sự nó tiết kiệm khoảng 20% khi anh chị mua cái xe này so với các khách hàng đang sử dụng là Hyundai i10 và Kia Sonto đấy ạ. Thì tính ra là một bài toán nhỏ thôi khi anh chị mà mua chiếc xe này với ví dụ anh chị à, đi khoảng 400 km trên một ngày và 5 ngày trên một tuần thì một năm thì anh chị sẽ tiết kiệm được khoảng rơi tầm khoảng 18 đến 19 triệu một con số không thể hề nhỏ đúng không ạ khi anh chị mua dùng phòng có Acha này Đấy. nhưng anh chị à, hỏi em về cái vấn đề là xe Acha này động cơ 1.2 thì nó có yếu không thực sự là nó với anh chị đã chọn xe Acha này thì em cũng chia sẻ là những là em cũng biết là anh chị là những người là chuyên đi ở trong nội thành và chỉ chủ yếu phục vụ cho việc là đi lại hàng ngày uh, chở con đi học chẳng hạn nên là anh chị sẽ không cần phải cái vấn đề là nó có quá khỏe hay không và uh, quan trọng là anh chị sẽ quan trọng đến là vấn đề là tiết kiệm nhiên liệu của xe tại vì là khi ở trong đô thị thì anh chị cũng không thể đi được cái mức uh, tốc độ giải tốc độ cao được nó chỉ tầm khoảng uh, 60 km đổ lại thôi thì lúc đấy thì ờ, động cơ 1.2 với 1.4 nó sẽ không khác biệt hoàn toàn nhiều lắm anh chị ạ đó. thì ờ, xe này được trang bị ờ, động cơ 1.2 mivec và kết hợp với hộp số CVT giúp cho việc tiết kiệm nhiên liệu rất tốt đó đó là cái đặc điểm quan trọng nhất của dòng xe này anh chị ạ với chiếc xe Astra 2020 này thì nó cũng là chiếc xe duy nhất được nhập khẩu từ Thái Lan anh chị nhé so với các dòng sedan khác như là Hyundai i10 hay là Vios hay là Hyundai City Kia Sorento đều là được ờ, lắp ráp tại Việt Nam hết hoặc là theo hình thức là CKBD nhưng với dòng xe Astra này đã được nhập khẩu từ Thái Lan thì chất lượng của xe mà nhập khẩu từ Thái Lan thì anh chị cũng biết đó nó rất là tốt và được ờ, người dùng đánh giá thực chất là đánh giá là dòng xe chất lượng hơn rất nhiều so với lại ờ, các cái xe mà nhập khẩu ở các nước cùng khu, khu vực thì hôm nay em cũng điểm qua một vài điểm khác biệt của dòng xe kia Mitsubishi Atra 2020 này tới quý anh chị và giá bán của nó thì nếu anh chị quan tâm ờ, tới dòng xe này ờ, thì vui lòng liên hệ với em để đăng ký lịch lái thử xe và trải nghiệm thực tế chiếc xe Atra này xem là nó có yếu hay không và giá thành như vậy là xem nó có hợp lý hay không Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm video của em và chúc quý anh chị ờ, có những giây phút vui vẻ bên gia đình Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo ạ